Xin chào anh em à, gần đây có rất nhiều anh em gọi điện cho tôi nhờ tôi tư vấn là anh em đến sân chơi người ta lắp đĩa quân hột người ta em không luồn được cái gì vào và cũng không chạm tay vào hột thì có cách nào để em có thể giành được chiến thắng thì clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái thiết bị để anh em chơi tài xỉu à, em luôn giành được chiến thắng em không cần phải luồn bất cứ gì vào nắp đĩa quân hột của người ta em cũng không cần phải chạm tay hột anh em đều có thể giành được chiến thắng em nhé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 đấy thì cái máy này nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa để nó phân tích và nó báo dung cho em biết được tài xỉu đấy thì như em biết rồi mỗi hột tài xỉu nó đều có 6 mặt khác nhau thì đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa này thì nó sẽ phát ra 6 cái âm thanh khác nhau đấy thì máy nó sẽ dựa vào cái vấn đề đó để nó phân tích và nó báo dung cho em biết được tài xỉu thì với cái máy này đấy anh em vào mọi sân chơi có tiếng ồn đấy không ảnh hưởng gì em nhé máy nó sẽ loại mọi tiếng ồn để nó nghe cái âm thanh của hột nó phân tích và nó báo dung cho em biết nhưng ồn ở cái mức độ mà tai anh em nghe được âm thanh của rơi nghĩa phát ra thì máy nghe được còn ồn như kiểu vào ba sàn nó áp hết tất cả mọi tiếng thì không có một cái thiết bị nào có thể nghe và phân tích được anh em nhé đấy cái máy này ấy, cũng được sử dụng cái công nghệ mới cho nên là anh em mang tới mọi sân chơi mọi sòng suối không có một cái thiết bị nào có thể dò ra và phát hiện ra máy em để trong người nên anh em cứ là yên tâm anh em nhé thì tôi chuẩn bị cho một số hột trợ đây đây tôi đã thử nước muối nhá hột thì nổi anh ạ thì như em biết nếu là hột công chuyện em thử nước muối này thì chắc chắn nó sẽ chìm em nhé đây tôi sẽ để tôi sẽ gấp lấy ba hột bất kỳ em nhé Đấy, tôi sẽ không chạm tay hột thì với cái thiết bị này là em không cần phải chạm tay hột em đều thể chơi được em nhé Đấy, tôi vẫn chưa chạm tay hột đây thì đây là cái thiết bị công nghệ à, 4.0 cái thiết bị mới nhất hiện đại nhất anh em nhé anh em là quan tâm thì có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại gửi đến mình hoặc là anh em mang nắp đĩa quần hột của anh em tới trực tiếp nhà tôi để anh em cùng trải nghiệm anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh nhé thì trên tay tôi là thanh nam châm đây tôi sẽ thử đâm châm cho anh em nhé à, đâm châm cùng kít đây đĩa cũng vậy nhá anh em nhé đấy thì như em biết rồi nếu là lắp đĩa hay là quân hoặc công chuyện em thì nó treo này thì chắc chắn nó sẽ hít em nhé đây thì đây là bộ công chuyện này bộ lâm châm này nhé đấy, nó hít chặt luôn đây sẽ để đây xoay đèn cho nhau một là hỗ trợ hoàn toàn bình thường em nhé đấy thì với cái máy này thì khẳng định với anh em là anh em có thể đến mọi sân chơi hột gì anh cũng có thể chơi được em nhé em không cần quan tâm sân chơi nó sử dụng hột gì em ạ chợ hay hột công chuyện đều được vì bản chất của nó là nó, nó vẫn là sáu mặt khác nhau thì đương nhiên nó sẽ rơi xuống địa nó phát ra sáu cái âm thanh khác nhau em nhé Đấy, hột rất là trong vì nó là hột trợ anh em hoàn toàn bình thường nhé đây em rõ chơi rất đơn giản thôi anh em chỉ cần là mang cái máy này vào sân chơi và anh em bật máy lên Đấy, và em để trong người anh em ngồi cái vị trí một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất anh em nhé thì sau đây tôi sẽ test thử đấy cùng trải nghiệm với em để em thấy được cái độ hiệu quả của nó đấy thì sóc ra đều được thì máy mình nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa để nó phân tích âm thanh anh em nhé máy báo một rung đây em ấy chỉ của tôi chiều này rất là ok nhé Đấy, sóc xong hai ba giây là máy phân tích xong và báo dung cho biết được tài hay xỉu máy báo hai dung anh em tài tôi tài này rất là ok nhé Đấy, thì cái đồ này là rất là hiệu quả khẳng định với em một lần nữa là em để trong người không có một cái thiết bị nào có thể phát hiện ra máy để trong người nên em cứ yên tâm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 đây tôi sẽ chuyển sang cái bộ ờ, hột ờ, lâm châm này Đấy, thì anh em quan tâm thì ờ, cứ đến trực tiếp cơ sở tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo một dung anh em xíu tôi xíu này rất ok nhé tiếp tục báo một dung này em xíu tôi nhé chắc chắn là xíu em ạ chỉ mình nhá tám nút này Đấy, đồ rất là hiệu quả em máy thì rất là nhỏ gọn em có thể để đâu cũng được Đấy, máy báo một dung em mới xíu tôi xíu này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé máy thì rung rất là êm nên em cứ yên tâm em để trong người chỉ một mình anh em mới cảm nhận được cái nhịp rung của nó em nhé đấy máy báo hai rung em tài tôi tài này rất là ok nhé